Hello và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về tóm tắt tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành Thành và ngữ văn của 12 nha Đầu tiên là chuyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành là câu chuyện kể về chú và người dân làng Soman làng Soman năm nằm giữa cánh rừng Xà Nu bạc ngàn đang ngày đêm hứng chịu những trận mưa bom bão đạn của giặc Anh Súc bị giặc treo cổ, bà Nhan bị chạm giặc chặt đầu chủ nhân vật chính của truyền cùng với mai nuôi giấu cán bộ là anh quyết chủ và mai được anh quyết dạy chữ cho chủ chẳng may bị bắt trong một lần đi liên lạc lúc đó vượt thác đắk nông sau đó bị chúng đầy đi công tum sau đó thì sau 3 năm chủ trốn được và trở về làng thì anh quyết đã không còn nữa chủ cùng dân làng chuẩn bị đánh giặc thì thằng dục đưa quân lính đến vây bắt Chúng giết Mai, vợ của chú, cũng là chị của giết và tẩm nhựa xà nu thiêu đốt 10 đầu ngón tay của chú. Mụ mết cùng đám thanh niên trong làng xông vào giết giặc ngay đêm hôm ấy và giành được thắng lợi. Và chú sau ngày hôm ấy tham gia giải phóng quân mãi sau này mới có dịp trở về thăm làng trong một ngày nghỉ phép khi ấy những đứa bé như Chiến, giết Hen đều đã trở thành du kích cả làng Soman với tinh thần và quyết tâm đánh nhặt bất khuất như sự bạc ngàn vững chãi của cánh rừng xà nu bao quanh đây. Và trên đây là toàn bộ tóm tắt về nội dung của rừng xà nu. Nu và cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video sau nha.